Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Hiện tại là Phước ờ, đang quay trở lại thăm hoàn cảnh của ờ, cụ bà à, gãy tay mà tên thường gọi Phước hay gọi là à, cụ à, gì nè, à, sư thái cô độc. Cụ là cụ Thạch Thị Kim đó ạ. À. Thì à, mấy tháng nay thì đang tình hình dịch đó, Phước không có qua thăm bà. Nên à, bây giờ à, đang giảm chi thị xuống. Bởi vậy à, Phước à, ghé qua đây để không biết là ờ, dạo này cái cuộc sống của bà như thế nào và uh, có ờ, có có cái gì ăn hay không nữa tại vì cũng mấy tháng nay phước không có ghé lại để trợ cấp cho bà thì hôm nay mình quay lại để mình chích cái quỹ cá nhân riêng của bà trao cho bà đây phía trước là nhà này là nhà của bà đó nếu mà cô chú anh chị đã từng theo dõi phước hồi xưa giờ thì sẽ biết à anh một kêu chị duyên qua giùm em nha để à, ghé vô thăm bà nha bà ơi ông thầy nè thầy nè để con mở cái màn xuống dán cái màn lên rồi rồi dán cái màn lên vậy thôi dạo này khỏe không đau quá trời luôn hả cụ ờ, Thạch Thị Kim là năm nay 91 tuổi nha cô chú anh chị thì ờ, hoàn cảnh của bà thì Phước ờ, theo bà cũng hai năm nay rồi từ lúc mà uh, 2019 tới giờ cũng vô nước vô điện rồi làm cái sân này cho bà luôn nè hồi xưa là bà là phải tắm nước dưới này nè về sau là phải xây lót cái này cho bà nước bữa nay không có lên lúc trước là bà ở đây nè không có nước tắm luôn á tắm bằng dưới này nè tắm nước mương á rồi mới vô nước cho bà bên đây á này là mấy tháng nay không có qua không biết điện nước bên đây ai trả tiền có thanh toán chưa nữa đây ôi chào chị Duyên lâu quá trời luôn rồi ha từ lúc dịch tới giờ giờ giảm chỉ thị uh, xin phép để đi qua thăm bà một cái dạ chị ngồi được không vậy được giờ nằm kẹt lát mà đâu có ngồi được chị bữa nay sao thấy bữa nay là xanh sao quá trời tính tiêu rồi tao tính tiêu rồi để lấy khẩu trang mang cho bà vậy vậy đó hả mang khẩu trang vô cho bà mang khẩu trang rồi cưng tiếp xúc với bà dạ bà bà giờ cũng có đi đâu đâu trời ơi mày thấy bận tả mày thấy không của tả đâu rồi dục đâu rồi hả tả cổ dục ở đâu mất tiêu rồi đừng có cởi tả dục dục đeo khẩu trang ngược rồi kìa đeo ngược rồi đeo lại cái hướng kia đừng có cởi tả dục ờ ừ, đúng rồi mẹ rồi mày tiếp xúc ấy đi nghe tao đi qua tao đếm dừa một chút dạ ờ à, bán dừa cho người ta hả ừ. Trời ơi, mệt mỏi với bả mày ơi, bả tiêu tiểu không được Dạo này là cũng uh, mấy năm nay là cũng nhờ vào chị Duyên đó cô chú anh chị chứ ờ, bà giờ là không có thể giờ con đấu còn đi ra được nữa hả chị? Không được hồi xưa là đi lội lum la được giờ là chỉ nằm thôi mấy tháng là nằm thôi hả ừ. cái tay bà bên đây là bị uh, teo, rồi. teo luôn rồi hả chị quá trời teo rồi cô rồi em nói thiệt nhiều khi không biết qua đây nhiều khi ờ, thấy chị không điện đây đây đây đây dép bà ở đây thấy chị không điện là nghĩ bà chắc cũng uh, chưa có chưa có gì chưa đến nổi gì nếu mà bà nhưng trăm tuổi già là chị có cho hay rồi từ đó ra đây nhích ra đây được không, hết luôn hả giờ chỉ ngồi là nằm thôi hả chị viên mới ngồi mà được cái chừng mới bữa nay sao ngồi chứ còn không ra tao đỡ chết rồi Vậy đợt dịch này bên uh, phía khu vực địa phương có hỗ trợ rồi cái gì được cho bà không? Không, có ngày hôm qua có mạnh thường của nhảy bên nhà tứ qua cho được 200 ngàn viên bịch ngũ cốc Vậy đó hả? dưới bờ cách đây chừng từng người ta mạnh thường quân lại cho 200 ngàn với cái đất đó cái cái cái mền đó hả cái mền với cái mùng cái mền cái mùng phải không ừ rồi có nhiêu đó thôi không còn từ đó không, không có, có gì hết. mà giờ là bà đâu có nấu nướng nấu nướng gì nữa phải không tiểu tiểu chung tiêu tiện mày thấy mấy bao tả mày thấy chưa Còn giờ là bạn tả rồi đó hả tả không em mà biết là em mua rồi đâu có biết đâu thôi kệ đi có gì em gửi tiền rồi nữa chị mua cho bà tháng 4 bịch là hả chị? Một tháng 500 ngàn á. Wow. Nè, tả gì nè, chị đó, chị mua chị treo đó. Ờ, à, tả, tả này. Ừ, tả của người già đó. Ờ, à, tả này. Bịch ở đây uh, ờ, 140. Khỏe không? Dạo này rồi sao rồi? Thấy con qua mừng không? Hả bà? Bà Út? tắm rửa gì cho bà cũng hàng ngày vậy luôn á hả chị ờ, lột áo. ra hả thôi, được rồi khỏi lột con biết rồi con biết con biết cái tay bà rồi trời ơi trời ơi lột cái tay ra hả ờ, lột nực hay gì đó cái tay bà nè Thành, Thành, ố anh Toàn Mày nhìn nè, cái tay nè Gãy á Lúc trước bị xe đụng á Gãy rồi, rồi đâu uh, yếu rồi đâu có làm được Rồi bên đây là bị cái gì? Nằm đã á Trời ơi Mấy tháng nay nằm không đâu có ngồi được Rồi, ờ, em chào ờ, anh Một Rồi có mua thuốc gì sức cho bà không dạ. dạ, chị? Đang sức thuốc đó hả? Ừ. ừ. Tiêu rồi, nó lỡ Đau không? đau không đau không bố đau không bời trời ơi bye bye đi bye bye bye bye vậy nè ừ, bye đó, bye đó. đó và là như hoàn cảnh của bà thì cô chú anh chị đã từng theo dõi à, kênh của Phước thì sẽ biết à, còn à, những cô chú anh chị nào à, gần đây mới theo dõi thì à, Phước cũng sẽ nói sơ cái hoàn cảnh của bà cho cô chú anh chị nghe là bà là không có không con không chồng luôn không chồng con luôn thuộc dạng là neo đơn đó à. và cái à, nhà này là cái đất này là của bên à, của mấy mấy đất này của chị Duyên phải không cho bà ở tạm ở đây dựng che rồi lại ở đây và lúc trước là không có nước không có điện gì luôn rồi từ từ nữa rồi à, sau khi phước biết được đó, rồi cũng hỗ trợ nhờ sự chung tay của mạnh hùng quân làm nước vô điện rồi làm cái cầu cho bà hồi xưa cái cầu này bà đi là chỉ là cái một cái cây dừa đi ngang qua thôi té lên té xuống nó không có tay vịn như đâu nó không có được chán xi măng như vậy hồi hai năm trước tại vì cái clip của bà ở đây là phần à, thứ 17 à, rồi phần này lúc trước là bà còn nói chuyện được nha dạo này là yếu lắm rồi rồi sáng ăn gì rồi hai bà út bà là một cái cây dùng tắm à, cái cây trống mới đi được phải không đây đây chống được không hồi xưa là phước lúc mà mới gặp bà là bà lội lên tân lên tân ngoài lộ á giờ là đi hết được rồi chân yếu lắm rồi đi ngồi được rồi khỏi đứng lên được rồi con ngồi đang nói chuyện với bà cũng được rồi mà giờ còn tiền xài không mấy gã đấu đi chợ búa gì đang dịch từ bữa giờ đấu đi đâu được phải không bên bên này à, bên Vĩnh Long mình đây là chỉ thị 10 15 rồi phải không chị 19 10, à 19 hả 19 là cho hoạt động lại cà phê rồi lại hết rồi có gì à, đây em gửi tiền cho chị nè như lúc đợt chị chị như đợt rồi em còn giữ của bà là 7 triệu á rồi giờ em gửi bữa nay em gửi 2 triệu nha là em còn giữ 5 à, triệu gửi 2 triệu này có gì chị mua tả sữa gì đó cho bà à, giùm em Ê, đi lấy, lấy lấy cái này ra giùm tao coi tao rút cái này ra đưa có tờ 200 rồi có hai ừ nhiều ừ. rồi tờ ừ. năm ừ năm tờ với hai tờ kia rồi rồi có lấy cái tiền lẻ đó không lấy tiền lẻ lấy tiền lẻ tức lấy tiền lẻ này tờ 10 ngàn 5 ngàn ừ, lấy mấy tờ 5 ngàn này cho tao với tờ ừ. ngàn đó đó để cho bà bà bỏ túi chứ có xài đâu nè đó quả tối là chị cái này em gửi uh, ờ, 2 triệu nha đếm lại giùm em nha là em còn giữ của bà Thời cuộc lại giùm anh luôn em giữ của bà 5 triệu nha có gì uh, mua đồ cái này mua kia chăm sóc bà giùm em nha không chăm sóc chết lâu rồi không chăm sóc là chết lâu rồi lâu rồi trời chạy ra dầm không đó nè buộc vô giùm bà coi cuộc bỏ bỏ bỏ cuộc vô giùm nè ờ, cho bà bỏ, bỏ vậy thôi chứ có xài gì đâu đây là một à, một phần cũng nhờ là có chị duyên sao à để kẹp lại kẹp lại đi rồi ừ cột vô vậy đó ừ cột vô cho con nha cho con người về bển nha dạo này khổ quá trời ơi dịch khổ quá cho con heo bớt ha thấy nhiều lắm nè dạ hả không hả vậy nè gửi trả lại nè hay là cho con cho bà quá dạ cái đó là để ờ, lo cho bà hàng tháng hiểu không lo cho bà tả sữa đồ này nọ mua cho bà nè cõi này là cho con phải không hả bà út cho con ha nè thôi vậy con trả lời bà nè không lấy luôn thế thì uh, không phải bị té xe mà bị xe đụng ngoài đường á dạ. đụng hai một lần thì gãy tay đưa vô bệnh viện cho bác sĩ mà bác sĩ nó lúc đó là năm rồi hai năm trước đâu có băng rồi lại được lúc tôi mới gặp bà là bà còn đứng đây nè xin hai tấm à hả là còn nhiêu cho con hết tiền hả nè tiền nè chứ lấy mấy tấm tiền của bà đó con mới lấy ra trong túi bà rồi xong rồi bị ờ, bị lãng luôn á kiểu giống như lớn tuổi á rồi bị ờ, té rồi xe nó đụng mấy lần rồi cứ giờ như vậy đó không còn được minh mẫn như xưa nữa với lại già chín mấy chín mấy chín mốt tuổi rồi năm nay tết này nữa là chín hai rồi là ba năm rồi nè nói với con cất nè bỏ túi đi xin hai tấm nữa hả trời xin thêm vậy nè cầm đi rồi con móc ra riêu hai tấm nữa trời ơi xin thêm chứ phải là không lấy nè gửi lấy lấy lấy tao ờ, hai, hai tấm nữa hả mày có hai tờ đó hai tờ tiền lẻ không tiền lẻ không tiền ờ, nhỏ thôi tại bà tiền ờ, xài bà đâu có xài đâu chống có mà tao hết tờ uh, ngàn hai ngàn rồi cho tờ ngàn hai ngàn đó có tờ ngàn hai ngàn không hai tấm nữa thôi đây thì tiền trắng không à có không có ừ. Ừ, đó. nè hai tấm nữa nè rồi cột lại cho bà nha trời ơi cái tài không được nè cột lại cho bà luôn dùm anh luôn con <laughs> rồi, bên rồi nhét túi đi lấy bỏ túi đi bà bà út để bên đó kìa lấy bỏ túi đi giữ gìn sức khỏe nha bà <laughs> cứ nói sao cho chị đưa chị duyên nhiều đưa chị duyên hồi trước giờ là đưa chị duyên đi vậy không chịu hả phân bì hả chứ cho nhiêu mới chịu hả à, bố để cho chị còn mua đồ này nọ đóng tiền điện này nọ nữa mấy tháng nay rồi tiền nước này nọ nữa ờ, ờ, chị Duyên ơi phân bì rồi chị Duyên ơi hồi xưa giờ là phước cũng hay đưa chị duyên không à dạ. mà bà không có nói tiền đợt này cái mới nói đó giờ đưa chị duyên không à chị duyên giữ không à để cho bà trăm mấy chứ tại vì tối ngủ đây có ai đâu yeah. Dạ. khi khi anh quay cái clip vậy nè anh đăng lên mạng á, là có người người ta yeah. Dạ. coi người ta thấy rồi tự người ta sẽ vô người ta bỏ mấy triệu trong mình rồi vô nó giết luôn á yeah. cướp mà trời giờ mấy tay mình chị duyên ơi phân bì rồi sao mà đưa cho chị duyên nhiều quá vậy chị, chị duyên đưa lại cho bà đi rồi rồi, rồi ờ, bà cần gì chị qua chị lấy cho bà ha đưa lại cho dạ đưa lại cho bà đi dạ. trời ơi bữa nay sao với bà lại với lại sọt nè chị vô chị đưa đi chị với lại sọt cái áo lại giùm bà nè bữa nay sao đưa chị cái đâu ờ, đưa nhiều quá vậy đưa vậy được không chị đưa sao mà chị chị đưa sao mà nhắm bà đấy chịu rồi sao thấy đưa cho bà nhiều quá vậy nhiều đây tờ nè. quá trời ơi nè nhiều quá nè đây đây, đây nè đó, đó đó mấy tấm rồi đó đó ba trăm hai đó <laughs> bằng áo giùm bằng áo sọt vô dùm em ơi chị chị biết à, biết thế bận hồi là rồi mua trăm mấy chén lúc mà đi chợ á <laughs> đưa tiền có nhiêu tiền ra chợ mua chén không mua một trăm mấy chén về tính ờ, lập đám hay gì á <laughs> đãi tiệc chị nhẹ thôi ờ, đau à hết cảm giác đau rồi hết rồi còn đau không bà út lỡ sao khuôn khu có lỡ hết trơn nằm trời trời cái này là chị đang siết thuốc gì ờ, cho bà vậy ờ, chị ờ, chị viên? cái chai thuốc mà, mà cái nước nó màu đen đen đó dạ rồi đó chị hồi đó chị mổ người ta đưa cái thuốc đó về cho sức đó dạ giờ chị lấy chị sức vết thương cho bà hồi chị hồi đó người ta cũng đưa chức vết thương đó giữ tiền kỹ nha rồi đó nhiều được rồi nhiều rồi đó nha không có phân bì nữa nha <laughs> phong bì sao đưa bả nhiều quá vậy à, có xài được đi đâu tại đưa nhiều quá Phước cũng sợ cô chú anh chị là bà tối ở đây mình nên không á có gì chiều chiều bà tắm rửa đó chị uh, lấy lại bớt đi gì? ừ. chứ để gì rồi tối nguy hiểm Có mình nên nè à, đường ừ. đi vô ở vô rồi công nè. ừ. thôi vậy con về nha con về nha bố con về nha có gì tháng sau con qua ăn thăm nha bye bye nha giữ gìn sức khỏe nha bà có gì cho em hay nha rồi vậy em đi à, xin phép em về luôn nha chị à, chị duyên chắc nấu cháo cho bạn không gì không sáng chị mua cơm hộp gì hả trưa chị nấu cơm mà chị à, thịt đó chị làm xào bông chị xào làm hạt lựu thịt á dạ. rồi bỏ vô xúc vô cái xịt nước tương dạ đúc hai bữa nay ngồi múc có, có chị nuôi cũng đỡ chứ không giờ bỏ ở đây không biết ai nuôi nữa Thôi cũng cảm ơn chị ha. Rồi thôi vậy em đi luôn nha, chị Duyên ơi em đi luôn anh Một. Rồi bye bye và hẹn gặp lại. Dạ. Bye bye nha bà Út. ơi. Bà Út. Bà ơi, cất tiền. Thôi vậy Phước uh, chào cô chú anh chị nha. Hiện tại là Phước còn giữ của bà 5 triệu nha cô chú anh chị.